à, anh nhân hỏi tôi khỏe không thì tôi phải nói là sức khỏe thì ok nhưng mà sinh hoạt có tí trục trặc là hôm qua ờ, sau một trận mưa lớn ở trên núi thì cái nó bị bể ống nước nó bể ống nước cho nên nó là ờ, hàng xóm họ chạy họ báo cho biết thì tôi kịp thời để hứng được hai xô tôi hứng được hai xô rồi thì ờ, coi như là chỉ đủ để nấu nước để có nước uống thôi chứ còn không, không có nước sinh hoạt ừ. thì cái chuyện ờ, đặc biệt thế này là sáng nay thì người ta tới đã sửa bằng hôm qua là chủ nhật chủ nhật bên thì sĩ bữa nay mới là thứ hai đó là sửa nhưng mà họ nói có khả năng là phải là ngày mai mới chắc chắn còn đây tới chiều thì anh xui thì ừ, ống nước được ống nước lớn để ống nước của một khu chứ không phải của riêng nhà mình nhưng mà à, lúc à, tôi đang ở trong phòng thì à, tôi nghe cái, cái, cái nó có cái âm thanh lạ trong cái đường ống nước thì tôi mới ra tôi vặn vội thử thì tôi mới gọi là được một phút satori tiếng nhật satori nghĩa là hoắc nhiên đại ngộ đó có nghĩa là ngày hôm qua sau khi tôi hứng được hai xô nước thì nó, nó yếu dần và nó tắt hẳn nhưng mà mình vẫn cẩn thận mình khóa vội lại bởi mình sợ là lên lên, lên, có nước nữa tràn luôn thì hôm nay mình mới mở ra thì mình nghe tiếng động lạ mình mở ra thì uh, nó ra một cái dòng nước đen ngòm thì lúc đó tôi vừa nhìn cái dòng nước tôi chợt nhớ một cái câu chuyện ờ, theo tôi là chắc là giả sử hơn là chính sử ừ, câu chuyện về vua thành thái tôi vừa nhìn thấy cái dòng nước đen tôi nhớ tới vua thành thái tức là vua thành thái là một vua thành thái duy tâm ấy, là những vị vua yêu nước các vị biết quên yêu nước như yêu nước nhưng mà bị mất nước thì trong thời gian mà ờ, còn ờ, những ngày tháng sau cùng ở Huế đó có lần đó vua đi ra biển Thường An vui chơi chơi với một viên quan nội thị thì vua mới ngồi vọt cát ở trên biển thì lát sau thì tay của vua bị dơ cát mà ông hậu vẽ vẽ hình với cá cũng chơi ra sao cũng tay bây giờ thì biên quan nội thị mới bưng một cái cái cái chậu nước đến ờ, để cho ông rửa tay thì vua hỏi vậy chứ tay giờ lấy gì rửa thì quy quan nội thì nó dạ bấm hoàng thượng thì, thì tay dơ mình lấy nước mình rửa thì vua hỏi gì chứ nước dơ lấy gì rửa thì cái chữ nước ở đây đối với vua nó là country chứ không phải là water nó là country ừ. cái đất nước bây giờ là coi như trong giặc thù trong giặc ngoài bên trong thì anh em tương tàn các cái đảng phái tương tàn còn bên ngoài thì giặc pháp đi vào ờ, đô hộ mình cho nên vua đau với buồn cho cái vận nước cho nên vua mới hỏi là tay dơ rồi lấy lấy gì rửa lấy nước rửa nước dơ lấy gì rửa thì biên quan há hốc biết được đó là thì vua nói là lấy máu rửa thì đó là chuyện của ngoài đời ừ và tôi thì tôi nghĩ đó là chuyện giả sử thôi chứ không phải là chứng sự nhưng mà tôi muốn nói gì trong cái cái cái cái, cái đề tài trưa nay đó là lúc mà tôi lay quay tôi mở cái rồi đó thì tôi thấy nước dơ đó tôi mới nghĩ tôi nó trợ cái nước như vậy đó thì chắc chắn là uống không được mà rửa tay tôi cũng ngại là bởi vì mình dốt mình không biết trong đó nó, có cái gì trong đó có thành phần hóa chất gì ai biết Ờ, nó, nó đen ngòm mà nó nó đen mà nó đen màu xét nó có vàng màu vàng vàng mà của xét mà có mùi màu đen của sình đất thì ờ, tôi nghĩ là chắc thủy sĩ mà thì chứ không đến nỗi độc hại đâu nhưng mình cũng ngại thì lúc mình nghĩ trời cái nước mà uống đã không dám mà đến rửa tay cũng không dám nữa là bây giờ mình có rửa cái gì thì rửa bằng nước dơ thì nó chỉ cạt thêm dơ như vậy thì nước này uống không được đã đành rồi mà đem tắm đem giặt hay là rửa tay cũng không được này thì tôi nhớ chuyện vua thành thái rồi tôi tôi, tôi bèn nhớ tới cái Phật pháp tôi nhớ tới Phật pháp tất cả chúng ta trên miệng thì mình nói là mình tu để mà trừ phiền não nhưng mà có một điều mình rửa phiền não bằng nước sạch trên nước dơ đó là chuyện khác đấy bây giờ các vị hiểu chưa nội dung bài pháp trưa nay là mình tu là để mình rửa à, tu là để rửa sạch thì não nhưng mà vấn đề là anh rửa bằng nước gì Ê, anh rửa bằng à, anh côn 90 độ hay là anh rửa bằng à, là uh, nước uh, sông nước suối nước phèn nước sình anh rửa bằng nước rửa chén anh rửa bằng cái nước mà đã qua sử dụng nước chưa có lọc nước có phèn nước có nhiễm mặn thí dụ như vậy nha ừ cho nên anh nói với tôi là anh rửa anh giặt nhưng mà anh cho tôi hỏi là anh dùng nước gì đấy chả như cách đây không lâu khoảng chừng chắc cũng non năm thì lục tỉnh miền tây ờ, việt nam ấy đã bị cái nạn là nước nhiễm mặn à, coi như là bao đời nay là hãy nói tới miền tây là mình phải nói đến là những con sông tiền sông hậu đấy phù sa nước ngọt cây trái giường ờ, tược ngon lành nhưng mà có ai ngờ bây giờ nó đã đến lúc mà dân miền tây mà thiếu nước dùng thì tôi cũng bó tay à, dân miền tây mà không có nước ngọt để xài à. có nghĩa rằng thì là mình nghe nó tới nước đó, mình đừng có ảo mình phải hỏi ngỏi kỹ là nước nó có dùng được hay không mình nhớ cái câu mà nhà bè chảy chia đôi ai về gia đình đồng nai thì về à. thì cái sông nhà bè nó có hai cái nguồn nước một cái nguồn nước mặn và nguồn nước lợ mà nước ngọt thì cái chỗ mà mặn và ngọt gặp nhau nó tạo nên một cái dòng giữa gọi là dòng nước lợ và ở đó nó có một loại cá gọi là cá sửu cá giống như cá chép mà nó có hai cái râu dài nè ừ. râu dài nó nằm nó sống ngay chỗ cái cái khoảng nước lợ đó, đó. Ừ. cho nên đó là mình thấy là cũng gọi là nước nhưng mà có cái nước đó mình uống được có nước không uống được Đấy. có nước mình tắm được nhưng mà không uống được ví dụ nước biển nó sạch mình tắm được nhưng mà mình không uống được và không có giặt được không ai đi giặt đồ bằng nước nước nước, nước biển hết à, thì dầu có giặt chơi cho vui vậy thôi chút lát nữa về phải xả nước ngọt à, nước biển nó đủ sạch để mình tắm để mình lặn hợp bơi lội nhưng nó mà nó không có đủ ngọt không đủ an toàn để mình uống đấy còn nước sông nước ruộng thì nó đủ an toàn để mà mình gọi là tưới tẩm hoa màu nhưng mà nó không đủ an toàn để mà mình gọi giặt vũ nấu ăn trừ phi mình lóng phẹt, này như vậy thì mình thấy nước sông nó có cái nó có kiểu an toàn riêng này tưới cây được trong khi nước biển tưới cây được chết này nước sông mình có thể bơi lội được nhưng mà mình uống trực tiếp được Đấy. rồi nước suối cũng vậy nước suối có những cái dòng suối đó là thấy nước ngọt đó nhưng mà có chừng uống vô nhầm bài nước nước lá lá mục cũng là lắm không cho nên tôi nhắc lại một lần nữa đừng có nghe nói tới nước rồi chỉ chỉ có một đừng có cho là nước rồi có thể uống vô tư à, đừng có cho là nước rồi yên tâm à, tắm giặt đấy đừng có cho đó là nước rồi yên tâm là uh, tưới tẩm cây cối là chết à, mà phải coi nước nước gì ở đây cũng vậy chúng ta bố thí trong à, tăng chi Đức Phật kỳ dạy bố thí nó có nhiều nhiều lý do lắm có người bố thí là vì truyền thống không vì truyền thống hồi đó ờ, ông nội bà ngoại ba má ừ, đối với xóm làng rất là hào sản rất là rộng tay này, thì mình cũng tiếp nối cái truyền thống đó này, ai mà tối lửa tắt đèn tới gõ cửa thì coi như là ờ, lọ dầu chai nước mắm củ tỏi chén gạo là mình ok giúp có à, là giúp theo truyền thống này. có trường hợp mình giúp theo văn hóa xã hội có nghĩa là trong cái đất nước ai cũng vậy hết mà mình thì mình kỳ bo không cũng xỉn thì cũng giống ai cũng không được cho nên có trường hợp là mình bố thí rồi bị truyền thống à, vì nền tảng văn hóa Đấy. trường hợp nữa mình bố thí để mà cầu cái quả lai sinh à, được về các cõi nhân thiên hưởng lạc Này, rồi có trường hợp bố thí để mà trang nghiêm tâm để mà dạy tâm để mà gột rửa à, tẩy uế tổng vệ sinh nội tâm cho là buông đi bớt đi bào mòn cái ý niệm sở hữu cho là để bào mòn ý niệm phân biệt ta và người cho là để có thể mở rộng biên giới à, biết xót xa ừ, trước cái nhu cầu của người khác ừ, Đấy, cho đó, đó kiểu cho đó, đó gọi là cho để trang nghiêm tâm còn nếu mình trao ra mà với một cái toan tính cầu danh cầu lợi này, cầu danh trục lợi thì đó, cái cho đó nó giống như là rửa cho nó thêm giờ Đấy. rồi giữ giới cũng vậy giữ giới để trang nghiêm tâm hay là giữ giới để diễn giữ giới để mà cầu quả tái sinh ờ, là là cảnh phải giữ giới để, mà ngăn chặn phiền não để chặn đứng ác nghiệp Đấy. Ờ, giữ giới vì thấy cái việc đó không có nên làm nó khác còn giữ giới để cầu quả nhân thiên nó khác ờ, cho nên đó là cũng nguyên một cái đạo tràng ừ, bác quan trai ừ, nhưng mà cái lý tưởng và cái cách thức ừ, hành trì Ừ, của các cái hành giả ừ, ở trong cái đạo tràng đó ừ, rất có thể không giống nhau bởi vì là mỗi người có cái, cái loại nước để rửa khác nhau có người dùng nước sạch để uống để tắm giặt Đấy, nhưng có người thì họ lại rửa bằng nước dơ Đấy, cho nên là mình cũng phục vụ mình cũng từ thiện Đấy, mình cũng bố thí thậm chí mình cũng học đạo nhưng mà chính mình lại chính mình biết là mình học đạo mình phục vụ mình bố thí mình tu tập tuệ quán bằng cái lý tưởng gì thì chính cái lý tưởng đó, nó là cái nền tảng tâm thức quyết định cái chuyện chúng ta làm nó dẫn chúng ta về đâu có hơn một triệu lần tôi đã nói mỗi phút giây trôi qua dù muốn hay không dầu ta biết hay không biết này ta có màng tới hay không màng tới Đấy. thì ta luôn luôn kính đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó lòng ta hướng về đâu ta quay lưng về cái gì đó chính là con đường mà ta đi toàn bộ Phật pháp chỉ là con đường ra khỏi rừng đi ngược lại Phật pháp là con đường vào rừng vào và ra nó chỉ nằm ở chỗ là chúng ta quay mặt về hướng nào và xoay lưng về hướng nào quay mặt về phố là chúng ta ra khỏi rừng đưa lưng về phố là chúng ta đang tiếp tục đi vào sâu trong rừng này ừ, tu học mỹ trang như vậy cái tâm thái tâm thế của mình ấy, nó rất là quan trọng cái nền tảng tâm thức cái nền tảng nhận thức và như từng rồi tôi trong bài giảng tôi có nói chính cái trình độ dẫn đến thái độ trình độ là gì thì trình độ đây là khả năng nhận thức của chúng ta Vì khả năng nhận thức nó dẫn đến khả năng hành trì này khả năng nhận thức nó được y cứ này, ở trên các cái nền tảng văn tư và tu này, văn có nghĩa là những cái gì mà mình hiểu biết thông qua đọc và nghe đọc và nghe ừ, đọc và nghe gọi là văn còn tư là những cái biết mà dựa trên nền tảng tư duy suy gẫm trầm tư à, thì cái đó gọi là tư bởi vì học chỉ có học thôi ừ, chỉ có nghe và đọc mà về không có trầm tư không có thấm tía gặm nhấm tiêu hóa ừ, là không được ừ. và tôi có biết có những số người rất là đặc biệt à, có nghĩa là họ chỉ họ học Phật pháp theo cái kiểu mà đau bao tử có nghĩa là có nạp vô nhưng mà nó không có tiêu hóa rồi họ đưa thẳng ra ruột già luôn Đấy. có nghĩa là họ học nhưng mà không có suy tư có nghĩa là học xong ít bữa nó quên mất có nghĩa là nó chỉ có từ bao tử đi thẳng ra ruột già luôn chứ nó không có cái giai đoạn mà tiêu hóa lại à, nhớ cái đó và có người cái này mới đọc nữa này cũng ăn cái món đó nhưng mà cái mà họ tiếp nhận nó đa phần là chất độc ừ, các vị trong đây chắc cũng có bác sĩ dược sĩ các vị biết ừ. có những cơ thể nó kỳ lắm cũng ăn y như người ta vậy đó mà à, nó ăn xong cái nó nó nó nó nó, nó kết sỏi ở trong sạn ở trong những khách sạn ở trong thịnh ấy. À, à trong cùng gia đình nha mà nó cũng uống nước cũng ăn cơm ăn bánh ăn rau trái y như người ta vậy đó mà cái cuối cùng là người ta đi hết còn nó thì nó nó, giữ sỏi lại nó giữ sạn sạn sạn mặt sỏi thận lại ừ. cũng ăn như người ta vậy đó mà người ta trất quớt trút, trút lút là trơn tru còn mình ăn xong cái mình tiểu đường à, mình ăn người ta mình ăn ngọt người ta ăn ngọt xong người ta thanh thản mình ăn ngọt xong mình bị tiểu đường người ta ăn mặn xong người ta ok mình ăn mặn xong cái mình bị hư thận ăn mặn xong cái mình bị cao máu tại người ta ăn ba cái dầu mỡ không sao hết mình ăn vô xong cái nó nó nó, nó kết thành cái cholesterol ừ, nó phá tim mạch nó làm nghẽn đấy như vậy là cái cơ thể rồi có người ăn cũng ăn trung mâm ăn xong có người thì đi ngủ đã ru có người ăn xong mửa thấy bà luôn ăn rồi mửa rồi trên rồi thổ dự tả trên mửa dưới đi này do cơ thể mình thôi này do cái chuyện mà mình ăn cái gì nó là một chuyện à, nhưng mà cái khả năng là hấp thụ của mình nó lại đó lại là một chuyện khác nha khả năng tiêu hóa mình nó là một chuyện khác nữa ừ. cho nên đầu bài giảng là tôi mượn cái vụ nước Đấy, nhưng mà tới đây khi mà tôi giảng về về cái gọi là cái nhận thức về hành trì ấy, để tôi lại quẹo qua một cái khác ừ có nghĩa là cái cái cái khả năng mà tu học của mình nó phải y cứ trên cái cái cái, cái điều kiện cái nền tảng nhận thức trước rồi từ đó nó đi, đi qua cái hành trì có nền tảng nhận thức rồi mới đi qua hành trì nhưng mà đủ chưa chưa vì sao là vì trong cái nhận thức anh anh nhận thức được bao nhiêu dạ, tùy thuộc vào khả năng nhận thức tùy thuộc vào các anh học được bao nhiêu anh gặm nhấm anh tiêu hóa anh thấm thía được bao nhiêu nó đi qua nhiều chặng đường lắm chứ không phải văn tư tu là nói gọn đâu có thể anh học được bao nhiêu anh học cái gì anh học với ai what how how long how much chứ không phải là là một phải quát mà đủ đâu còn có cái hao nữa anh học ai thì đàm anh học xong rồi anh thành ra một cái đầu robot là không được không được tôi có có tiếp xúc với một số người học ai thì đàm xong họ mất đức tin Phật pháp bởi vì họ học mê quá họ học coi Phật pháp giống như là toán vậy đó cứ cộng trừ nhân chia 18 35 44 18 35 44 họ học riết mà họ không có chịu đọc kinh tạng À, không chủ đọc đây cứ phân tích phân tích phân tích riết cuối cùng một hồi đó thì họ bị một cái chứng nữa là gì là, là giống như là bị thải bị bị bị bị bị bị quá liều á à, bị quá liều á cái cái đầu họ nó lạnh ngắt kìa à, học anh thì làm riết rồi không còn muốn bố thí bởi vì họ nghĩ rằng là bố thí đó, cái việc bố thí cái của bố thí cái người nhận bố thí đối với họ nó, nó đều là, là, là, là phù vân là giả lập là, là không thật nó là tục đế nó là chế định họ nói rằng tu là mình chỉ an trú cái, cái, cái sống pháp chân đế là mình an trú cái tự tâm nè. giữ giới là chỉ có tạm quý thôi đối với họ đó. còn cái bố thí chỉ có tự tâm là được rồi họ tu riết cuối cùng họ không có muốn bố thí nữa mà họ rơi vào cái bụng sỉnh là nào họ không hay mà họ tưởng đó là trí tuệ ví dụ như vậy đó là bệnh đó quý vị bệnh đó. học học không tới chưa đâu quý vị nó còn nhiều cái chuyện lắm học cái gì học với ai và học kiểu nào nói tới cái cái chuyện mà mà mà mà quát bà hao thì tôi cũng phải xin ờ, nói một chuyện dễ hiểu lầm nhưng mà không thể không nói đó là uh, cũng học về kinh tạng ấy cũng học về Atidam ấy, cũng học về uh, tuệ quán tứ niệm xứ nhưng mà do cái người mà mình tiếp cận cái nguồn thông tin mà mình tiếp nhận không? người cái người mà mình tiếp cận và cái nguồn thông tin mà mình tiếp nhận là ai là cái gì ở đâu thế nào ra sao ừ tôi cho phép tôi nói cái này xưa nay cái người mà dịch kinh tạng nhiều lắm kinh tạng Nikaya rồi kinh tạng A Hàm kinh tạng A Hàm thì mình có ôn thiện siêu à, từ đàm ha à, rồi ôn tuệ sĩ rồi ôn thanh tự trúc lâm à, đó là mấy vị dịch A Hàm còn kinh tạng thì tôi có thấy uh, hòa thượng tuệ sĩ dịch uh, trích dẫn dịch ra, ra, ra, ra có nhiều khi hòa thượng không có khi trích dẫn một bài kinh và tự không có lấy bản dịch của hòa thượng Minh Châu mà hòa thượng tự dịch lấy luôn hòa thượng tuệ sĩ ừ. rồi à, thầy rồi ông phạm công thiện phạm công thiện ông cũng có trích dẫn khi ông viết lách à, chẳng hạn như là ý thức bùng vỡ hậu thẩm tư tưởng ý thức mới trong văn nghệ và triết học rồi đại khái như vậy thì ông có uh, trích dẫn trung bộ kinh trung bộ kinh rồi tăng chi ừ, có trích dẫn nhưng mà ông trích dẫn bằng chính cái bản dịch của ông này bằng chính bản dịch của ông Ờ, nó không cái chuyện thế này nó hơi chủ quan một tí nha à, hơi chủ quan cho nên tôi nhấn mạnh chủ quan có nghĩa là ý kiến riêng của tôi à, tôi không buộc bà con phải theo tôi à, bởi vì cái cái cơ địa với cái thể chất của mỗi người khác nhau sao nói nhau được không điểm so nhau được ừ. thì tôi đọc qua các cái bản dịch bên a hàm của các ôn là ôn từ đàm ôn trúc lâm hay là tôi đọc mấy cái bản dịch Trương Nikaya mà mà của ông Phạm Công Thiện hay thầy Triệu Hòa Thượng Tuệ Sĩ này rồi sau cùng là các bạn của Hòa Thượng Minh Châu thì tôi có thấy là một điều hình như là tay họ có một chỗ họ nói cũng đúng hình như hơi hơi bị đúng họ nói văn tức là người ừ. có nghĩa là cái cái tâm hồn mà gọi là tiêu dao phiêu bồng thoát sái của hòa thượng tuệ sĩ của ông phạm công thiện ấy, hình như đó, họ uyên bác ở chỗ nào kìa chứ còn kinh phật hình như không phải là cái chỗ để mà họ múa bút hí lộng ngôn từ này cho nên cái bản dịch của các vị đó theo tôi đó nó không có cái phật chất không có phật chất nó mang tính uyên bác nó mang tính hàng lâm kinh viện rất là nặng này à, nhưng mà họ có khả năng tu từ và nó phải là, là tuyệt hảo đó ừ, không chê vào đâu được đâu Đấy. cẩn thận và uyên bác người lắm nhưng mà thiếu cái phật chất ừ, ở và thượng đệ sĩ phật à, chất ở đâu tôi không dám đụng tới riêng được những cái bài dịch mà kinh tạng đi cả gia thì theo tôi thì cái phật chất không có bằng cái bản dịch của hòa thượng minh châu ừ, trong bản dịch của hòa thượng minh châu có ra sao đi nữa chúng ta phải nói rằng khi đọc cái bản dịch của hòa thượng minh châu chúng ta dễ có cái niềm tin Ừ, và cũng có một chuyện cũng hơi lạ mà cũng đáng buồn có nhiều người nó họ đọc họ chịu nói họ thích đọc mấy cái mà mà mà, mà, mà, mà, mà biên giải của đời sau rồi đọc thẳng tình tại họ không hiểu ờ, thì thôi cái đó là cái, cái, cái duyên hơn mà tôi quay lại vấn đề anh học cái gì anh học với ai Đấy, anh học kiểu nào thì ngay trên cái khoảng cái, cái mảng đầu tiên là cái văn bản cái văn bản nó cũng là một phần rất là quan trọng chúng ta phải biết rằng đọc uh, Apolline chúng ta đọc uh, ờ, uh, ờ, Rimbaud Verlaine của Pháp chúng ta phải đọc bằng tiếng Pháp chúng ta đọc um, Henrik Heine đọc Goethe hay là chúng ta đọc um, Schopenhauer chúng ta đọc uh, Ừ, những cái văn hào của Đức phải đọc bằng tiếng Đức ừ. chúng ta đọc Kiều phải đọc bằng tiếng Việt chúng ta đọc Đỗ Phủ Lý Bạch Lý Hạ hay là Vương Duy Liễu Tôn Nguyên Tô Thức tức là chúng ta phải đọc bằng tiếng tiếng hét đấy chứ còn nếu mà chúng ta đọc thơ đường mà qua bản tiếng tiếng tiếng, tiếng tây ban nha đó thì nó trái quớt đấy chúng ta đọc kinh phật mà qua các bản dịch ấy, tôi không chê nha bởi vì nếu mà, mà, mà ai cũng biết tiếng Bali thì, thì tuyệt quá nhưng mà phải nói tôi xin khẳng định ờ, và chịu trách nhiệm khi tôi nói rằng à, là cái tâm tình của một cái người học Phật hoàn toàn không giống nhau khi cùng một lúc đọc là một bài kinh qua các ngôn ngữ khác nhau thí dụ như cũng bài kinh trung bộ số 18 mà các vị đọc qua bản tiếng Thái đọc bản tiếng Anh đọc bản tiếng Đức đọc bản tiếng Bali đọc bản tiếng Miến Điện và đọc bản Sinhalese tức là tiếng Tích Lan thì tôi, tôi xin đoan chắc một nghìn phần trăm rằng thì là cái tâm tình cái tâm thái của bà con không giống nhau mặc dù cùng lúc đọc một bài kinh duy nhất trên các bản dịch khác nhau trên các ngôn ngữ khác nhau này cho nên ờ, tôi xin nói nhỏ vào tai những người đang trên đường gọi là thiết tha tập đạo rằng là có một ngày nào đó một đêm khuya một mình một buổi sớm mai hồng đơn độc tìm hiểu kinh tạng mà các vị bất chợt thấy cái lòng mình nó có một tí gì đó nó rời xa cái bóng dáng của Phật thì phải tự xét lại thời gian vừa qua mình đã gặp ai mình đã tiếp xúc với những sách báo gì mình vừa có những một chuỗi tư duy về những đề tài gì và trên hết chúng ta đang đọc kinh Phật qua cái văn bản nào một một cái văn bản dầu nó mang cái tính kinh viện bác học nó có tài hoa nó có uyên bác đến mấy nhưng mà nó thiếu về Phật chất này cái tâm tình của người dịch thiếu Phật chất thì họ chỉ là thợ chữ thợ dịch Dạ, và ngày nay nó có một cái từ rất là thời thượng đó là Google Translation dạ, trường hợp là rất là đáng tiếc nha tức là dịch người dịch mà như máy dịch đó, là không được phải có cái phải phổ tiếng tàu nó có chữ phổ đó. phải ghép cái tâm tình của mình vào trong đó mình có thương có kính và có hiểu ừ, giáo lý thương Phật kính Phật và có hiểu giáo lý thì mới đem mấy cái đó, đó mấy cái chất liệu đó đem phổ vào cái bản dịch ừ, thì may ra còn tìm được một tí vật chất trong đó còn không khéo đó là chỉ là cái bản dịch máy thôi ừ, đó là nói về mặt văn bản rồi người người thì rất là đa đoan nha người có người uh, mình học ở họ cái hạnh lành bản thân họ là gương mẫu có người mình học họ là những tư duy minh triết có người mình học họ qua ánh mắt có người mình học họ qua cái giọng nói có người mình học họ qua cái, cái cử chỉ sinh hoạt có người mình học họ qua những cái đóng góp của những công trình cụ thể ở mỗi người mình có một cái cách ngắm nhìn khác nhau phải không chứ mình đừng có đòi hỏi là cái ông đó phải có cái nghi hạnh như thế nào đó tôi mới theo là chết bởi vì sao vì một ngàn lần tôi đã nói có những người họ có cái để mình nghe nhưng không có cái để mình nhìn và có người có cái để mình nhìn nhưng không có cái để mình nghe yeah cho nên phải cẩn thận cái đó và tôi đã xin nghe nói là một lần nữa các vị đi vào một cái khu phố Zurich Paris à, Rome London New York các vị liếc thấy restaurant là cái chỗ mà mình tìm được cái thứ để để vào mồm nhai nuốt nhưng mà cái tiệm nước hoa nó là cái chỗ mà mình chỉ có thể thoa xích ngoài da đây, và áo quần nó là cái để mà mình mặc bên ngoài cơ thể phủ ngoài cơ thể đấy chứ mình không thể là mình mình mình đòi hỏi là vô tiệm ờ, tiệm nước hoa là phải có cái để bỏ vào miệng là sai mà mình vào ở trong nhà hàng mà mình muốn có cái để mình bôi lên tóc là sai nha cái vị không tin cái bị vào nhà hàng xin như tôi miếng nước mắm không bôi lên à. mà vào ở trong cái tiệm ờ, tiệm áo quần mà các vị hỏi họ có cái gì mà để bỏ vào miệng hay không thì cũng kẹt nè cho nên tùy chỗ nha tùy chỗ và ngay cả thuốc men cũng vậy có cái thứ thuốc người ta đã ghi sẵn đây là chích for injection only như để chích thôi à, cho đến hôm nay covid mình chỉ thấy có chích thôi chứ mình chưa thấy có uống à, chưa thấy có uống có chích à, chẳng hạn như ngày ngày cách đây cũng mấy năm tôi có quen một cô phụ tử uh, dược sĩ có kể cho tôi nghe rồi có một cái anh anh anh anh anh anh, anh, anh kia gà trống nuôi con à, con nó bệnh hoài anh bồng con đi mua thuốc cho con thì bữa đó, đêm hôm đứa bé nó sốt quá đi thì tới nói với cổ đứa bé nó sốt quá mà cô hỏi tuổi đứa bé thì anh nói tuổi thì cô là có nói tuổi này có lẽ phải dùng cái thuốc ờ, thuốc nhét à, thuốc nhét hậu môn đó thuốc, thuốc giảm sốt nhẹ hậu môn nó tốt hơn cho nó uống vì nó nó khó uống nó uống cho nó ọc nó ói nó mệt lắm thì anh đưa cho nó ờ, cổ bán cho ảnh anh đem về bữa sau thì anh quay trở lại nó đứa bé không hết sốt thì cổ mới hỏi ổ lạ vậy tôi hỏi anh kỹ thì cái trọng lượng kilo tuổi của đứa bé à, đàng hoàng cho anh cái thuốc là tôi bán cũng thường lắm mà sao kỳ mà anh có làm đúng lời tôi không Rồi anh nói không đúng lắm là bởi vì đứa bé nó bị sốt tôi rời đầu thế nó nóng quá tôi suy nghĩ nếu mà đầu nó nóng thì mình phải nhét chỗ nào gần cái đầu nó chắc nhát lỗ tai chứ đâu sao nhét ở dưới được cho nên <laughs> cho nên ảnh mới đem đem từ ở dưới vùng 4 đem lên vùng một, anh nhát trên lỗ tai nhỏ trời cái bà dược sĩ nhỏ nó không chết à, bây giờ dưới nó hòa tan à, cho nên biết nó hòa kiểu gì thì các vị thấy không tức là thứ nhất các vị uống cái gì các vị ăn cái gì và tìm cái đó ở đâu là một chuyện tìm cái đó ở đâu mà nó là cái gì và các vị sử dụng nó ra sao đấy bị nãy giờ bị thấy chưa học đạo là chúng ta tiếp cận với ai à, và tiếp nhận cái văn bản cái thông tin như thế nào và bản thân mình phải à, có cái cách tiêu hóa có cái cách mà gọi là thấm thiết ra sao đấy chứ còn còn mà chỉ là cái nguồn thông tin thông tin cũng chưa đủ cái để mình nhìn chưa đủ cái để mình nghe chưa đủ mà phải kết hợp cái mình nhìn cái mình nghe và cái khả năng hấp thụ của mình nha cho nên không kéo đó càng tu chỉ là giặt đồ và tắm gội bằng nước dơ vì sai cách đấy cái vị thấy không à, thuốc tẩy rồi xà bông giặt à, nó làm nhã quần mình sạch nhưng mà các vị nghĩ mình phải làm sao ờ, phải nó phải đi với nước và nó phải đi với nước chứ còn phải là mình thấy nó là sạch rồi mình bôi áo quần mình là không được đấy Ờ, đây là thuốc tẩy nè đây là thuốc cho trà bờ trà bồn cầu nè đây là thuốc tẩy ờ, vết dơ trên áo quần nè ờ, đây là xà bông tầm nè. tất cả cái đó nó, nó có cách dùng nó khác nhau hết cách dùng nó khác nhau hết chứ không phải là về là mình thấy vậy mình cứ tuôn vô ngay chỗ dơ là không có được này nhớ nha đây phương pháp cũng vậy giới định từ giới học rồi định học rồi từ tâm kham nhẫn thiền định từ tâm bất cứ cái gì thì cũng phải có cái cách áp dụng thông minh à, đúng cách à, đúng liều lượng à, chứ còn mà mình thấy người ta cũng ngồi thiền cũng nhào cho ngồi thiền mà mình quên là người ta có học giáo lý mà mình không học giáo lý thì mình ngồi thiền nó chỉ là cái cách là ngủ ngầu thôi này ngồi thiền mà không học giáo lý chỉ là ngủ ngầu thôi ừ. rồi ờ, thấy người ta bố thí mình cũng bố thí nhưng mà bố thí nó có nhiều cách đấy, bố thí kiểu kiểu nào thí dụ như trong kinh nói thì bố thí ờ, kiểu gọi là chủ nhân thí bằng hữu thí và nô lệ thí dạ, mình không phân biệt rồi đó chủ nhân thí có nghĩa là mình cho ra cái món mà nó tốt hơn cái thứ mình vẫn xài thì nó gọi là chủ chủ nhân thí mình coi người nhận nó trang trọng như chủ mình vậy đó gọi là chủ nhân thí ừ. gọi là gọi là, là, là sa mi cá đa đó ừ, là chủ nhân thí này nghĩa là mình bố thí cái mà nó tốt hơn thứ mà mình vẫn dùng này cái thứ hai gọi là xã hạ gia đà nó gọi là bằng hữu thí nghĩa là mình xài cỡ nào thì mình cho cỡ đó này còn cái thứ ba nó gọi là đa xã đa nó gọi là nô lệ thí có nghĩa là mình cho cái thứ mà nó kém mà cái thứ mình mình mình mình mình mình, mình vẫn xài này thì mình thấy cũng là bố thí mà mình biết mình có lâu nhiều đời nhiều năm nhiều tháng mình cũng bố thí mình không có biết là cái kiểu cho của mình nó thuộc gì cái loại nào và cho nãy tôi có nói nó cho để mà cầu cái quả nhân thiên cho như là một thói quen cho như là một cái gọi là tập quán xã hội cho như là cái truyền thống gia đình và cho để mà trang nghiêm tâm để mà gột rửa phiền não ừ. đi chùa lâu năm mà không kéo đó mình xài toàn nước dơ không mà tức là cũng bố thí cũng trì giới cũng nghe pháp cũng ngồi thiền mà bò toàn là cái tâm gọi là cái, cái thứ mà tâm bất thiện nhiều hơn là tâm thiện đương nhiên làm lành là có tâm thiện rồi nhưng mà cái tâm xen kẽ nó bất tiện nhiều quá nó giống như nước vậy đó thì thật ra cái khái niệm giữa nước dơ và nước sạch ấy nó cũng mơ màng lắm nước mình có thể định nghĩa nước sạch có nghĩa nước nước nước nước, nước sạch là nghĩa là nước không có dơ còn nước dơ là nước không có sạch mình định nghĩa vắn tắt như vậy nhưng mà thật ra cái nước dơ nó có nhiều kiểu lắm nước dơ nghĩa là nó là nước sạch mà bị cái dơ chen vào định nghĩa vậy cũng được à, hoặc là nước dơ là cái thứ nước không có cái nước sạch chen vào hoặc là nước dơ kênh nước ơi nước dơ là cái thứ không có nước sạch pha vào hoặc nước dơ là thứ nước sạch mà có pha tí nước dơ như người do thái có một câu rất là thông minh cái câu này hay này một giọt nước dơ nó làm hỏng đi một ly nước sạch à, nhưng mà một thùng nước sạch thì cũng không có thể biến nước dơ không còn dơ nữa cái đó rất là quan trọng nha một giọt nước dơ đủ làm hỏng cái, thùng nước sạch ở đây chúng ta thấy chúng ta làm phước chúng ta bố thí chúng ta ngồi thiền đúng là bằng tâm lành đó quý vị bằng tâm lành đấy không à, nhưng mà nó cứ xen cái kia vô thì nó biến cho cái đó cũng là thiện cái đi đạp thì một tí thiện cũng là thiện một muỗng muối bên cạnh lưu đường thì vẫn là muối một muỗng đường bên cạnh lu muối thì nó vẫn cứ là đường đã đi làm nó rõ như vậy Đúng không tuy nhiên chúng ta phải hiểu ngầm hiểu ngầm mà trong uh, trung bộ kinh như đức phật ngày dạy có um, trường hợp nghiệp trắng pha với nghiệp đen có nghiệp trường hợp nghiệp đen pha với nghiệp trắng có nhiều lúc trắng đen pha lẫn vào nhau à, rồi có lúc nghiệp thuần trắng có lúc nghiệp thuần đen thì nghiệp thuần trắng mình hiểu rồi có nghĩa là một cái thứ mà thiện tâm một thứ công đức gọi là hoàn chỉnh tinh tươm phải không rồi nghiệp đen mình hiểu rồi có nghĩa là nó tuần tí là bất thiện đúng rồi à, nhưng mà nó có trường hợp nghiệp trắng mà pha đen là sao có nghĩa là việc thiện mà nó bị xen tí cái bất thiện trong đó Đấy. còn nghiệp đen là sao nghiệp đen có nghĩa là nghiệp thiện là nghiệp bất thiện nhưng mà nó có xen tí thiện trong đó Đấy tôi nhớ một cái giai thoại nó hơi tào lao nhưng mà cũng hay hay nó cũng cần thiết để cho bà con dễ nhớ bài thôi để một ngày kia nghiêu đề viên linh tạ tỵ võ phiến sơn nam đấy rồi bình nguyên lộc phù tùng rồi đó rồi nguyên một đám văn sĩ hàng đầu mai thảo rồi đó à, tạ tỵ của hàng đầu của việt nam ấy đi chung chuyến xe về miền tây ừ. thì ghé vô một cái quán ăn bên đường thì trước giờ ăn mỗi, mỗi ông kêu ly kêu ly gì uống để mà chờ ta đem đồ ăn ra thì mình thằng thì uh, mấy ông bạn nhau mấy ông bạn nhau thì cái ông này ông này ông nói ông nói ông, mỗi ông ông còn món ông thì cho tôi nước tôi nước chanh nghe tôi nước chanh ông kia thì chanh tươi ông nói chanh muối rồi ông là cà ly cà phê đen ông thì uh, cà phê uh, sữa đa cà phê sữa đá còn ông cà phê sữa mà nóng rồi ông thì ờ, cà phê sữa mà sữa nhiều ông cà phê sữa mà hơi đắng tí bóng bàn nhau vậy thì khi bàn nhau xong xuôi tới thằng bội nó hỏi mấy chú mấy bác dụng chi thì ông nói nước chanh nước chanh muối nước tắc thì dễ kêu còn bây giờ mấy cái trà này rối này cái gì mà cái gì sao cái gì cái gì cà phê sữa mà sữa hơi nhiều còn ông này cà phê sữa mà hơi đắng bây giờ phải kêu sao nó ôi oh yeah. nó đứng ra nó, nó là vọng vô trong nè hai cà phê đá à, cà phê đá đen hai nước chanh tươi hà ba chanh muối à, một cái ờ, hai cái cà phê sữa một cái sữa cà phê rất là thông minh cà phê sữa có nghĩa là cà phê là chánh sữa là phụ có nghĩa là cái cái ly đó, đó nó hơi đắng tí là nó theo định nghĩa của cái tiệm đó, đó. cái ngôn từ của thằng bầu đó. cà phê sữa hay cà phê sữa một uh, sữa cà phê thì lúc này mới tự tụi mình nhà văn mình in sách cao như núi mà không bằng cái thằng thằng Walter ở đây Uế. một cà phê sữa và hai sữa cà phê là sao cà phê sữa có nghĩa là cà phê nó hơi đắng một tí cà phê sữa nó đắng còn sữa cà phê có nghĩa là sữa chủ yếu nhưng mà cho một tí cà phê vào thôi đây cái câu chuyện đó tôi thích ghê lắm chị biết không à thì ra đúng là biển học mênh mập và trong kiểu tu học có chúng ta ý chán như vậy chán như vậy có người phật tử của chúng ta đấy cà phê sữa và có người thì sữa cà phê <laughs> trong rơm này đủ vậy trong rơm này nè trong rơm này có người rất là khoái uống cà, cà, cà, cà, cũng chanh nhưng mà có người chanh tươi nhưng có người đó là chanh muối là tại sao có người họ không có thích mùi chanh tươi họ, muốn họ muốn uống loại chanh chết có người muốn uống chanh sống và có người muốn uống chanh chết chanh sống nghĩa là chanh tươi còn chanh chết là chanh đã quá cố đã đã đã, đã, đã được an tán rồi môi từ dưới mộ lên cái thứ mà 10 năm tình cũ đó đấy nhưng mà có người rồi, rồi, rồi, rồi cà phê uống về cà phê sữa có người uống thích uống sữa cà phê có người uống cà phê sữa có người yêu có màu trắng của sữa nhưng mình sợ nó tanh cho nên thêm tí cà phê có người thích cà phê nhưng mà thèm cái ngọt và cái béo béo của sữa thế là họ đòi cái sữa cà phê đấy thì chúng ta tu y chang như vậy đấy. Đây, tôi hỏi các vị một câu thôi các vị thấy ờ, con cá đó cái con cá con cá cá cá biển ấy. nước biển nó mặn mà con cá nó cá sống ấy, nó bơi ở trong nước ngọt bao năm nó không bị sình miễn là nó còn sống con cá nó bơi trong nước biển bao năm miễn làm nó còn sống thì nó không bị thối nhưng mà khi một con cá nó đã chết rồi thì đem lên cạn nó cũng bị thối để trong nước ngọt nó cũng bị thối mà ngâm trong nước biển nó cũng bị thối chỉ có ngâm muối đúng mức nó mới thành ra con mắm <laughs> thấy chưa thấy chưa cho nên trên hình thức đúng là cá đó Đấy, đúng là con cá đó nhưng mà nó nhiều chuyện để mình nói lắm Đấy, nó nhiều chuyện. có những người phật tử trên hình thức trên danh nghĩa là phật tử nhưng họ là một một, một con cá chết mà cái con cá chết nó có nhiều thân phận lắm quý vị nó nhiều thân phận đấy cái con cá chết mà nó được ướp muối đúng mức thì nó làm con khô ướp muối kiểu nào đó thì nó là con mắm nhưng mà khi mà nó không đủ mặn ấy thì nó thành nó con cá thối đấy nhớ nha ừ, nhớ thì à, cái Phật pháp à, mình nạp vô nó nạp vô cái gì how what cái gì và thế nào rồi bao nhiêu rồi bao lâu đấy chính cái đó nó biến như chúng ta trở thành con, cá sống hay là con cá chết đây là một chuyện chưa hết con cá chết mà mà mình là con mắm hay là con khô hay là một con cá sình này nó là một chuyện khác nữa này cho nên ờ, đừng ham nghe nhiều không? mà mỗi tuần chúng ta chỉ có một ngày chúng ta một có một ngày thứ hai với quý vị ngày thứ hai như là một cái nhịp cầu nói không phải với tôi với và quý vị đâu mà cho Kalama này ừ. và thao thức lắm còn mỗi tuần lựa cái gì để nói cho bà con có cái bỏ túi để sống cho vui sống cho lành trong suốt một tuần rồi sau đó có thứ hai có cái khác ừ. tôi có việc phải làm thưa quý vị phải làm tôi phải tôi đang ở trên núi cao tôi có việc phải xuống núi một tí chúc bà con một ngày vui và hẹn ngày chủ nhật sau chúng con chị em xa thứ xa thứ à, quý vị cũng nghe rồi đó à, sư phải xuống núi chắc là sắm sửa đồ để sửa ống nước <laughs> à, rất thương sư quý vị à, một mình độc cư ở trên núi à, xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị tuần sau à, xin cảm ơn anh Kiên và mọi người dạ, chào quý vị chào okay. Vâng. à.